Welcome to ốc ngối channel Quang quang quang Hehehe Peppa Pig Creepy là khá là nổi tiếng Ai cũng đã biết rồi Nhưng cái đoạn video nổi tiếng đó Liệu nguồn gốc nó nằm ở đâu Chúng ta sẽ cùng khám phá nha Bây giờ thì Intro có một trang YouTube thật sự bí ẩn hơn cả kênh YouTube 666. Trang web này có tên là G5, chỉ có đúng một cái video duy nhất thôi mà có tặng 112k người theo dõi và đoạn video đó chính là video Papapit có tặng 27 triệu view và chúng ta sẽ cùng xem cái video đó nha. Các bạn cân nhắc trước khi xem. Và đây là đoạn video của chúng ta. Nó có tiêu đề là câu chuyện kinh dị ngắn của Peppa Pig. À, sẽ bắt đầu xem sao nha Đây là 2016 ở trên núi của cây, ờ, cây kiếm đỏ <laughs> Dịch hơi bị thô mọi người ạ à. Vừa vô mọi người nghe tiếng nhạc không Cái tiếng nhạc này quen quá vậy ta Cái tiếng nhạc này rất quen luôn mọi người Chưa gì vừa vô hết cầm dao rồi Giao nè Chạy đi con What the hell À đây là phim Mama Bích chứ không phải là phim heo nha mọi người Nhớ đó Xem tiktok của tôi nhiều rồi đừng có lộn Mọi người stop lại giúp mình cái được không Mình đang không biết đây là một đoạn phim kinh dị Hay là cái gì đó Mà người ta nó lấy cái à, Cái voi á Nó lấy cái tiếng á ở phim heo đúng nghĩa đen hay gì trời chết thật sự tôi mới lấy cái tiếng từ đâu lòng vô nữa chết à đi đi đi, đi. Mà sao Tiếng nhạc kìa ông nội ơi đây là hai chú heo con đang đi đâu đó tôi không biết ok chú heo em thấy sợ quá chạy theo quất the heo. đây là nội dung chưa biết xem sao oh, rồi cuối cùng ai giết bà mẹ vậy ông bố ngày chốc cái dao lúc đầu cầm Phần ơi Cái này là kinh dị hay là chuyện cười Heo con cầm sọt găng cái mặt nó kìa Nhìn cái mặt nó đánh đá ghê luôn á Cái mặt nó đánh đá hơn cái mặt tôi luôn á mọi người Tôi kìa Oh shit Thế là trả thù xong rồi đó mọi người Để coi thế nào nữa Rồi lại tiếng nhẹ Còn sống luôn What the You stupid. <laughs> you stupid. I'm legally blind. Hô! Nó là ngoài hành tinh. Tụi nó sẽ cái kết rất là đặc sắc mọi người ạ à. khi người ngoài hành tinh ấy, nó xuất hiện nè mình đang cành phiêu não não mình đang hoạt động các thứ các thứ đó mọi người kiểu mà chà má đây là thế giới nào trời thì chúng ta nên biết á, cái mục đích của video này là cái gì các bạn đừng suy nghĩ quá sâu xa để mình giải đáp cho mọi người cái mục đích rất là đáng sợ luôn đó chính là bán hàng mọi người à và đây là một chiến dịch marketing rất là thành công mình thấy rất là thành công luôn chỉ một video là 27 triệu view mà cái kênh youtube lên tới 100 mấy k mọi người biết tại sao đây là gọi là mình biết đây là một chiến dịch không thì các bạn cũng đã biết The Ray rồi một nhân vật kinh dị nó đã trở thành một cái tượng đài đó trong giới Rivivasta nhưng mà nó chỉ là chiến dịch của hai công ty thôi và mấy ổng cũng bất ngờ lắm mấy ổng nói là trời ơi trời tôi có biết gì đâu nó tự nhiên nó thành nhân vật kinh dị thì ông cũng chấp nhận luôn đó nếu mọi người có thể tìm hiểu nguồn gốc của The Ray á thì mọi người cũng sẽ biết về đây là một cái chiến dịch marketing thì các bạn cũng đừng có sợ lúc đầu mình xem á mình cũng hơi bỡ ngỡ vì sao đây là một cái nội dung mà thuộc dạng là hình nó giống con, con nít lắm nhưng mà nó lại máu me như vậy thì mình bắt đầu mình tìm hiểu ở dưới thì rõ ràng nó là một trang bán hàng mọi người ạ à. mọi người có thể vô xem nè đây rất là nhiều nhãn hàng và đặc biệt là nó in rất là nhiều logo mình không biết với các logo gì có có cờ chung nè có đủ thứ nói chung là trời ơi cái gì trời thì các bạn thấy rõ ràng đây là một trang để người ta quảng bá thôi cho nên là mọi người đừng có sợ không có chuyện ma ám hay cái gì đâu mọi người yên tâm nha kênh mình lúc nào làm cũng hướng tới à, nội dung tích cực tuy kinh dị nhưng mà vẫn tích cực mọi người nhé nếu các bạn thích nội dung này á thì mọi người để lại một like một subscribe cho kênh và sắp tới mình có một số cái video nó kinh hơn nó kinh hơn cái này nhiều trời cái kia là người ta làm với mục đích là kinh dị còn này làm với mục đích marketing thì nó nó hơi khác một tí hẹn mọi người vào clip hôm sau clip hôm nay hơi ngắn nhưng mà phải chấp nhận thôi bye bye mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ